Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Bịp hay còn gọi là kênh của Tấn Tuân Casino Hôm nay Tấn muốn chia sẻ tới anh em một số mẹo để anh em đi đánh bài đạt được hiệu quả cao thì à, không để làm mất thời gian của tất cả anh em nữa anh em nào sang đang xem kênh của Tấn thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip hay của Tấn chia sẻ nhé đối với bộ môn đánh bài ví dụ anh em đi đánh liêng đánh bài cào đánh ba lá à, trong một ván bài ví dụ bây giờ nếu mà anh em mà đi được hai người anh em sẽ có một người kênh ni cho anh em kênh ni tức là mình làm bài ví dụ anh em làm bài nhé anh em làm bài ba con 10 này anh em làm bài nhé Đấy. anh em làm bài như thế này đó anh em làm bài sẽ có một người kênh ni cắt cho anh em ví dụ người ta sẽ kênh ni người ta cắt này Đấy. người ta cắt này kênh cắt các kiểu luôn đặt lên Đấy. và anh em là người chia thì đấy được gọi là kênh ni khi anh em chia bài của anh em sẽ là ba con 10 kênh ni thì nó có rất nhiều cách để kênh ni hốt tụ kênh ni đều có hết anh em nhé nếu mà anh em nào mà hay chơi thì có thể là hiểu qua được cái cách kênh ni và hốt tụ Đấy, Tấn không uh, uh, muốn ờ, nói nhiều mà muốn thể hiện cho anh em hiểu để anh em hiểu cách chơi thứ nhất là ví dụ anh em làm bài anh em sẽ làm ba con 10 anh em sẽ lấy cộng ba con 10 chia sẻ luôn để anh em hiểu cách chơi anh em để bên dưới đó sau đó thì anh em kèo bài kèo này cháo nhẹ bài này kèo này kèo cái ngón này này đó kèo bài này một lá này thì ví dụ một lá là của mình này hai ba bốn này thì anh em sẽ lấy hai ba bốn này xong lại lấy một lá của mình này xong lấy hai ba bốn này tức là ba người xung quanh kèo này kèo xong rồi khi khi anh em kèo xong rồi anh em để bài đây thì người của anh em sẽ là người canh ni canh ni ở đây thì người ta sẽ có rất nhiều cách người ta cầm này người ta cháo bài này Đấy, người ta cháo người ta để bài này là có cái khớp này Đấy, cháo để này chạy để các kiểu này Đấy, sau đó thì người ta đặt cái bộ bài này lên Đấy, nó sẽ là thành cái canh ni nó có rất nhiều cách để anh em chia này đó đây là anh em phải kết hợp đồng đội hai người à, thì bản thân của Tấn uh, chia sẻ tới anh em thì anh em nên đi hai người đó hai người ngồi đối diện nhau anh em sẽ làm bài và có một người kênh ni cho anh em để anh em lấy bài to bài nhỏ về cho mình ba con 10 này để bên trên bên dưới đều có thể làm được để bên trên thì anh em cháo xuống bên dưới như này đó sau đó anh em kèo kèo thì anh em kèo này một lá này một lá của mình nhé này một lá này rồi một hai ba này không này 1230 này. đấy kênh ni đó. đây là hình thức thứ nhất để gỗ của mình sẽ là người cầm bài kênh ni đó. kênh bài này kênh bài các kiểu luôn đó. chúng đặt lên như thế là anh em có thể là lấy được ba con 10 một cách rất là hiệu quả luôn clip này thì Tấn chỉ làm đơn giản để anh em hiểu cách kèo bài và kênh ni để mang lại sáp hoặc là 10 cho tất cả anh em Ờ, cách thứ hai thì Tấn sẽ chia sẻ cho anh em là cách hốt tụ vào video clip sau anh em nào đang xem kênh của Tấn ờ, Phạm CBB hay là Tấn Tuân Casino có nhớ đăng ký kênh xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em